đường lên rất là trơn luôn cái này xe bánh uh, lắp cái, cái gọi là mọi người hay gọi là cái lốp chó ấy mới lên được ừ. đường rất là trơn hôm nay thì ra này đi dép tu anh đang đi trước lên ui, ui. từ <laughs> chân bàn lên đến ờ, đỉnh bản này là uh, tổng chiều dài là ba cây số mọi người ba km đây bánh xe quay tít luôn bao năm này đấy chứ phải mùa mưa đây nó mưa nhỏ và sương nó rơi đấy mọi người à. nó là chết máy đây nhá mệt quá ngon lên đến đây à, anh em đi chết máy đấy Xin chào tất cả mọi người à, Chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại à, nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang nhé Và mình là Sa Trường Giang Và Sau khi mà Giang có cùng mấy anh đi lắp nước cho nhà em Vàng và em mỉ ấy Xong rồi thì uh, hôm nay thì à, Giang muốn trải nghiệm cuộc sống ở trên uh, bản đồng bào mong trên này là sẽ đi uh, sói ếch đêm này Đi uh, bắt con cua đá ấy để trôn cô đá xem là cuộc sống bà con hàng ngày đi tìm thức ăn ở trong uh, rừng núi này như thế nào thì uh, hôm nay thì chỉ có anh em đi thôi Giang với uh, anh Tu Tu là chiều nay là cũng kéo dây nước ấy. À, là tối rồi bây giờ là sáu giờ tối thì anh em phải đi sớm vào trong rừng sâu sâu trong kia kìa thế à, anh tu em bảo vậy đi khoảng à, một hai tiếng đến nơi ý mình vào trong đó để xem là cách à, con bắt cua đá xem con cua đá nó như thế nào để cho tất cả mọi người là cùng theo dõi video và xem một cuộc sống hàng ngày của bà con diễn ra làm sao nhé trước khi vào trong rừng sâu kia để bắt con cua đá này đấy là cá là có ếch ấy, thì mình phải đào run trước thì bà con ở trên này là có nói là sẽ câu bằng cái con run mọi người <laughs> giang cũng không biết đâu nên là nay là tiện thể thì à, giang ở trên bàn để ghi hình cho mọi người cùng xem là cách bà con bắt con cua đá bằng run như nào ôn to quá to này nó ô oh, chắc là con này không được rồi nhỉ được chứ được à ô thế à ô to này đi ô đây đây run đây. à tu bảo là con to được ấy. Em cứ tưởng là con nhỏ thì mình mới câu được chứ con này thì mình vừa dây vào nó không đứt đi À đây à? Vâng à. Ờ. Nó ra là vậy Hay nhỉ miệng này mấy con thì đủ bốn năm con này ơ bữa giờ mình kéo đứt kéo bị đứt đấu rồi kéo bị đứt ở đây đây đây đây đây ừ. con nữa bốn năm con là đủ Chắc tìm một hai ba con nữa đúng không? Đây đi. To. Ui run đen, run đen, run đen. Đen, đen, đen. Run đen. Yí, ô cụt. Bố nó kéo mạnh tay quá. Cụt rồi. À. Ừ, cầm mạnh quá nó bị đứt. Ừ. ừ. Đấy, thêm một con này nữa ừ. con này rồi vâng, chắc đủ rồi đấy anh ạ nhiều bốn năm sáu con này ở đấy còn một con nữa nó con này nữa thôi lấy nó con này thôi ô hai con thôi lấy hai con đấy nữa đủ rồi ừ. anh ạ, không cần nhiều đâu bảy năm con là đủ rồi đấy còn đây, ừ, cuối này cuối này ừ, con này còn đầu bây giờ thì uh, anh em uh, mình sẽ đi vào trong uh, cái uh, khe suối trong rừng nhé để uh, câu con cua đá buổi tối ờ, thì mọi người ờ, mới đi câu được chứ ban ngày mình không câu được buổi tối là con cua đá nó mới ra đấy nên là hai anh em đã đào run thì bà con trên này là câu bằng run còn cách câu như nào thì uh, giang cũng chưa được uh, xem tận mắt hôm nay là mình trực tiếp đi cùng tu là sẽ ghi hình cho mọi người cùng uh, xem cách bà con câu cua đá như thế nào con cua đá với lại cái con cua đồng nó khác nhau mọi người nhé nó không, không giống nhau đâu Thời, chúng ta đã lúc sẩm tối rồi đi vào đến đó thì khoảng 7 8 giờ lên cái đỉnh núi cao cao nhất đấy anh ở đấy à, đi đường này là mình cũng lên được đúng không à. à đấy à nếu mà lên trên đấy thì uh, có mất hết một ngày không? Đường đi không? Không, buổi À một buổi à? Ở à, buổi sáng đúng không? Buổi à, trưa À Đi là 7 giờ đi Đi nhà đi là đi một trên đấy là 12 giờ Ồ, thế là 6 tiếng 6 tiếng Không đơn giản đâu đi bộ ấy Mà vừa Lên. đi vừa à, bán phim bán sóng về À Rồi nghỉ rồi Ừ Yeah anh tu anh kể là lên cái đỉnh mà cao cao như kiểu cái chóp nón ấy phải đi hết một nửa buổi mới lên trên đấy mọi người nếu mọi người nào mà hay đi picnic hoặc đi phượt ấy hoặc là leo núi thì rất là thích cái cảm giác là đi uh, trải nghiệm trong cuộc sống là trong trong rừng ấy đấy săn bắt hay cái gì đó ngày trước ở trên đấy như em nghe nói là cách đây mấy chục năm vẫn có hổ anh nhỉ Rồi bây giờ không có ngày trước hay xưa ấy nhỉ ừ, Xưa có hổ Xong còn đến ờ, nó ăn ờ, lợn ờ, bà con đúng không Ừ. Mấy con về ở trên này đấy nhưng mà ừ. cách đây cũng 7 8 năm mới về rồi. À đấy à. Ồ. Nhưng mà con đấy về nó không cắn người đâu. À đấy à. Ừ, nó về nó không cắn người nó. Ừ kiểu như là nó đi thì mình không thấy nó đâu ờ, ờ đúng rồi mình chỉ nhìn à, nó đi kiểu như con trâu này mình chỉ nhìn nó đi thôi đúng rồi mà không thấy à. Ừ, nó có hổ vằn con đấy ừ. nó to bằng con, con nửa mà đúng rồi to bằng con ngựa ấy nếu mà, mà gặp được thì thôi nó mà cắn cho mình một phát thì hết tan đời luôn thế vâng. xác thịt rồi không bán nó không làm cái gì nó nó à à biết là hiện tại thì à, anh em à, mình mới đến nơi được, anh em mình đang à, chế tác cần câu Ai giờ Nhắm chặt hết Người to thế nhỉ Rồi rất đấy Được rồi ạ Nhành thế đang mải bên kia Chặt chặt chặt Dao chặt chặt này Chặt chặt Rồi Thôi Đúng rồi Đấy mình bẻ cao cũng được Mũi dao đây nó hẳn ra Tôi đập biệt hết rồi <laughs> Con này con đờm mình sợ lắm Ý mình ăn mình phải bóc cái này đi xong mình ừ, bóc hết mà. Ừ. một con này. Nên em dí chỗ nào đấy? Ờ mình xua này nhìn thấy thì mình dí vào thôi. Ờ à, à, nó ở cái chỗ mà nó không sâu á. Mình dí xua đền đấy. Mình nhìn thấy thì mình cho vào nữa. À, à, cho nó xong rồi mình cắt lên thôi mà. À. Cái này nó ở đây mà xua đền nó ở đây. Nằm đây à? nhằm uh, ờ, bắt được một hai con thì trời đổ mưa mưa nên là nên uh, phải về rồi trên đường về Đây, một câu thôi. trên đường về thì mình uh, ra cái khe nhỏ nhỏ kia mình, uh, mình đi uh, sợ ếch được không không được nữa thì uh, về thôi mưa nó càng càng nặng hạt rồi trong này thì ờ, người biết là rừng thiêng nước độc không biết là nãy gặp ba hai ba con rắn đây là những hình ảnh à, buổi sáng mà sau khi mà mình thức dậy ở trên à, bản ngọn lành thuộc xã Nam Lành huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái ở khu vực mà mà em vàng em mì ấy thì tối qua hôm qua là Giang Giang với em anh Tu là đi soi cua nhưng mà do là soi được mấy con thì trời lại đổ mưa rất là to luôn là anh em là phải về về thì mình à, xác định là mình ngủ ở trên bản sau khi buổi sáng mình thức dậy thì à, một cái khung cảnh khá là tuyệt vời và yên bình luôn <clears throat> cuộc sống của bà con diễn ra trên này thì mọi người có thể biết được là là ban ban ngày ví dụ trời nắng thì bà con đi làm nương này hoặc đi lấy củi hoặc đi lấy măng em vào rừng đấy mà do hôm nay thời tiết mưa là tối qua mưa rất là to luôn đây khu vực nhà em mỉ thì đây mình chỉ nhìn thấy này mưa ướt át thấy bảo là trong nhà là cũng rột nhà này thì chắc chắn là rột mưa nước hắt vào Rất tiếc là mình à, đi hôm qua thì không không thuận tiện cho lắm hôm qua đi thì do mưa nên là anh em phải về bắt được vài con cua <laughs> về ếch cũng không có luôn mưa mà Đấy. tại thì mình à, đang đứng trước cửa Để em vàng em mỉ và em vàng thì thấy bảo là một hoặc là mai thì mới về được từ đà nẵng em về được thì à, em phải đợi em mới về xem nào à, hai thời tiết đang mưa này đi đường rất là trơn luôn ờ oh, các con ăn cơm chưa uh, uh, già đúng rồi ăn mì tôm đi đấy bốn đứa bốn đứa cháu này này ăn đi không ăn đi ăn mì tôm mà mẹ nấu mì tôm cho ăn nha mưa không ngoài à đây thủng qua rột đây lỗ chỗ đây ừ, may là chỗ chỗ chỗ ngủ là nó không, không, không rơi vào góc kia cũng ướt rồi vâng. thủng hết rồi nó là thùng thùng nó, nó dột hết à còn nữa rồi mưa mà mưa tao ướt cái chỗ chạn này ướt hết rồi may chỗ ngủ là có một cái bạt này nó nó khô một chút thôi không này nó cũng thủng nốt ướt hết rồi còn có ngủ con ăn cơm sáng úp mì tôm ăn thôi mọi người úp mì tôm ăn thôi mì tôm <laughs> mì tôm đấy nhá ừ. đúng rồi Đấy, diễn ra hàng ngày thì không có gì thì chỉ có mì tôm rồi này Thích ăn mì tôm không? Vẫn thêm mì tôm không? Ăn mì tôm thôi nhỉ? Chả <laughs> ăn mì tôm thôi Con chó này của hàng xóm à? Vâng. À, không phải chó nhà mình à? Không phải chó nhà mình. À, không phải chó nhà mình. Ừ. trong lòng à. ừ. mình ngọt sự ý ý của sự lãi của mình nhận học bọc bọc quá cái này con ờ cứ cho vào cho hết vào trong này Ừ, bác nhường thịt cho các con ăn mà bác chỉ ăn ăn mì tôm thôi ăn buổi sáng à, hoặc là bữa tối hàng ngày thì cơm với em mì sống diễn ra hàng ngày khi mà mình chồng đi vắng ấy. làm xa thì cũng chỉ có cơm trắng này, các cháu ăn cơm trắng này chấm uh, nước mắm này, ớt này cái thịt này thì mình mua thôi nó rất là khó khăn mình chỉ ăn mì tôm có lẽ là buổi sáng hôm nay mình cũng uh, xin phép phải về khi mà mình ngủ đây đêm sẽ hẹn à, mọi người là ở những video tiếp theo thôi của những cái cuộc sống hàng ngày của gia đình với em và em mình thì truyền tải cho mọi người cũng, cũng biết bình thường là nhà em thì cũng chỉ là cơm trắng này chấm muối ớt này nhỉ mắm vẫn ngon nhỉ <laughs> ăn chay vẫn ngon 啊！我。